Kể từ đó, lễ hội tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện trang trọng thành kính. Do chiến tranh và do quan điểm bài phong kiến của Cộng sản, lễ hội này đã không được tổ chức trong nhiều năm. Đến năm 2009, lễ tịch điền đã được khôi phục lại với quy mô lớn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự. Năm sau, 2010, lần đầu tiên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã đến mặc áo nông dân, cầm cây thực hiện nghi lễ. Các đời chủ tịch sau cũng tham dự lễ hội này như Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc. Năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều quan chức trung ương về tham dự đích thân ông Nguyễn Xuân Phúc cầm cây khai mạc lễ hội. Hình ảnh báo Việt Nam Plus đưa tin về lễ hội tịch điền đội sơn năm 2023. Năm nay báo Việt Nam Plus cho biết Dự lễ tịch điền có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam, một số địa phương trong và ngoài tỉnh và đông đảo nhân dân. Như vậy chỉ có quan chức địa phương tham dự không có quan chức trung ương. Quyền chủ tịch nước bà Võ Thị Ánh Xuân không thấy xuất hiện. Tổng bí thư đảng Cộng sản ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thấy. Dù đêm giao thừa ông đã nói lời chúc Tết quốc dân, nghĩa là ông đã làm một công việc của chủ tịch nước. Trước đó, ngày 25 tháng 1, lãnh đạo thị xã Duy Tiên nói với báo Dân Việt rằng năm nay Hà Nam chủ trương lễ hội tịch điền làm ở mức độ cấp địa phương nên quy mô không lớn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị chu đáo để đón nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương được chúng tôi làm bài bản. Lễ hội tịch điền cầu cho mùa màng bội thu trong năm mới và tái hiện truyền thống dĩ nông vi bản, nghĩa là lấy nghề nông làm gốc Tuy nhiên, từ khi cầm quyền đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá nát nghề nông truyền thống của Việt Nam. Hình ảnh lễ tịch điền 2023 Thời bao cấp do chủ trương phân biệt đối xử theo lý lịch và chính sách hợp tác hóa nông nghiệp dẫn đến tình trạng nông dân không còn gắn bó với đồng ruộng. Những gia đình bị xếp vào thành phần địa chủ không sống nổi ở nông thôn nên đã tìm cách thoát ly ra thành phố học hành và tìm những công việc khác. Thành phần trung nông bị vào hợp tác xã thì không còn động lực để cố gắng hoặc là họ cũng tìm cách thoát ly hoặc là trở nên chay ị lười biếng. Đồng bằng châu thổ sông Hồng màu mỡ nhưng năm nào cũng mất mùa, thất bát. Lương thực phải xin viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc, dân phải ăn độn khoai sắn rồi bò bò. Đến thời kỳ đổi mới, đất đai nông nghiệp được trả về cho dân, năng suất ngay lập tức tăng vọt, nhưng sau đó chính quyền chỉ quan tâm đến phát triển công nghiệp có một vị cựu quan chức từng nói đại ý là bán một cái máy bằng tiền bán cả tấn lúa và vì vậy họ bỏ mặt ngành nông, bỏ mặt cho người nông dân tự bơi dẫn đến tình trạng sản phẩm nông nghiệp làm ra không có nơi tiêu thụ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Chỉ cần Trung Quốc đóng cửa khẩu là nông sản ùn ứ, hư hỏng, chất đóng đành phải đổ bỏ. Cứ thế người nông dân phải thua lỗ hết lần này đến lần khác. Chưa kể đến việc do nông sản phụ thuộc thị trường Trung Quốc dẫn đến chất lượng nông sản không cao, rồi thị trường nông sản trong nước cũng không được quản lý nghiêm ngặt, dẫn đến việc nông dân thương lái dùng đủ thứ hóa chất độc hại, không chỉ gây độc ngay tức thị cho nông sản mới thu hoạch, mà còn dẫn đến hoang hóa đất đai, ô nhiễm nguồn nước, những điều này mới thực sự nguy hại lâu dài. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công tác châu Âu Đầu tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm châu Âu, trong chuyến thăm này, ông chính đã ngỏ lời nhờ Hà Lan, Bỉ giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp. Đây là lần đầu tiên có một lãnh đạo Việt Nam tỏ ra quan tâm đến ngành nông một cách nghiêm túc, chứ không phải chỉ hô hào suông như những vị lãnh đạo trước đây. Tuy nhiên, có vẻ như ông chính khá bận rộn với việc đối phó với những đối thủ của ông ở thượng tầng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 đảng bày tỏ quyết tâm tiếp tục chống tham nhũng liệu có già néo đứt dây. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng, ngay khi quay trở lại với công việc, lãnh đạo đảng Cộng sản đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chống tham nhũng với khẩu hiệu quen thuộc không có vùng cấm, kiên quyết xử lý các vụ việc tích tụ lâu ngày trong năm 2023. Báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 1 có bài viết phỏng vấn Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học về công tác chống tham nhũng của đảng trong năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023. Ông Học cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng trong năm 2022 cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Ông cũng cho biết cần có sự vận hành đồng bộ quyết liệt hơn nữa từ trung ương đến địa phương để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong năm 2023. Hình ảnh Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học trong năm 2022, Đảng Cộng sản đã kỷ luật và khởi tố hàng loạt cán bộ trung cao cấp, trong đó có cán bộ hàm thứ trưởng, đồng thời cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 với 5 cán bộ, cho thôi giữ chức vụ đối với hai phó thủ tướng, ba thứ trưởng và tương đương. Và đến những ngày giáp Tết, họ còn vội vã quyết định cho thôi chức ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước. Một bản tin trên AFA ngày 25 tháng 1 cho biết một số nhà quan sát và người dân mà AFA phỏng vấn cho rằng đảng đã không minh bạch trong việc để ông Phúc từ chức gấp rút khi không công khai cụ thể những vi phạm của ông này. Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền những thông tin về việc vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu đứng đầu đằng sau những sai phạm liên quan đến hối lộ của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Việc đảng Cộng sản liên tiếp cho ba lãnh đạo cấp cao thôi chức liên tục trong tháng 1 năm 2023 đã gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Báo chí nhà nước tất nhiên không hề đề cập gì đến những câu chuyện lùm xùm đằng sau những vụ việc này. Nhưng dư luận trên mạng xã hội và trên truyền thông quốc tế liên tục có những bài bình luận, thông tin trái chiều. Một chiều dư luận tỏ ra hả hê với việc những lãnh đạo cấp cao bị thôi chức, bị đá khỏi sân chơi quyền lực. Chiều dư luận này thể hiện tâm lý bất mãn và sự ức chế lâu ngày của người dân đối với chính quyền. Sự bất mãn đã dồn nén quá lâu và cả sự bất lực, sự chịu đựng đối với những bất công mà chính quyền hành xử với dân trong suốt mấy chục năm qua. Vậy nên giờ đây, bất cứ quan chức nào ngã ngựa thì người dân đều vui mừng. Bất kể quan chức đó ngã vì lý do gì, do mất chức, do bị khởi tố hay cả do đau ốm, tai nạn. Điều này thể hiện rõ qua việc hô hào rủ nhau khui bia trên mạng xã hội mỗi khi có thông tin về một quan chức nào đó sắp rớt đài. Hình ảnh bài viết trên AFA. Chiều dư luận khác tỏ ra tỉnh táo hơn, có nguồn tin và có phân tích bối cảnh. Chiều này đa số là từ những nhà nghiên cứu, nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước. Ở chiều dư luận này, đa số các ý kiến cho rằng việc chống tham nhũng của đảng chỉ là sự đấu đá phe phái nội bộ, thậm chí có cả bàn tay can thiệp của Trung Quốc. Để nắm giữ và thao túng Việt Nam trong quỹ đạo của mình, Trung Quốc sẽ tìm cách can thiệp để loại bỏ bằng hết những mầm móng có xu hướng thân phương Tây. Vậy nên họ thúc đẩy thái thú đảng, điên cuồng thanh trừng nội bộ bất chấp sự bất ổn về kinh tế và chính trị, bất chấp nguy cơ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lan rộng và mất kiểm soát. Người Việt có câu già néo đứt dây. Việc thanh trừng quá gây gắt có thể dẫn đến việc các phe phái này liên kết lại với nhau, tập hợp thành một lực lượng để phản kích lại ông Tổng